Đức Giê-hô-va ôi, xin chớ nổi thịnh nộ mà quở trách tôi, cũng đừng nóng giận mà sửa phạt tôi, vì các mũi tên Chúa gắm mình tôi và tay Chúa đè nặng trên tôi. Bởi cơn giận Chúa thì tôi chẳng nơi nào lành. Tại cớ tội lỗi tôi, xương cốt tôi chẳng được an nghỉ, vì sự gian ác tôi vượt qua đầu tôi, nó nặng quá cho tôi khác nào một gánh nặng. Tại cớ khờ dại tôi, các vết thương tôi thối tha và chảy lỡ. Tôi bị đau đớn và khòm cúp xuống. Trọn ngày tôi đi buồn thảm vì có lửa hừng thiêu đốt cật tôi và thịt tôi chẳng nơi nào lành. Tôi mệt nhọc và rêm nhiều quá. Tôi la hét vì cớ lòng tôi bồn chồn. Chúa ơi, các sự ao ước tôi đều ở trước mặt Chúa. Sự rên xiết tôi chẳng giấu Chúa. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mòn đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. Các người thương tôi và những bạn tôi đều đứng xa và tôi, còn bà con tôi ở cách xa tôi. Những kẻ tìm giết mạng sống tôi gài bẫy tôi, kẻ tìm hại tôi nói điều dữ và trọn ngày toan sự phỉnh gạt. Nhưng tôi như kẻ điếc không nghe chi, như người câm không mở miệng. Tôi đã trở nên như người không nghe, như người chẳng có lời đối lại ở trong miệng mình. Vì Đức Giê-hô-va ơi tôi để lòng trông cậy nơi Ngài. Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời tôi, Chúa sẽ đáp lại. Vì tôi có nói rằng, nguyện chúng nó chớ mừng rỡ vì cớ tôi. Khi chân tôi siêu tó, chúng nó dấy lên cách kiêu ngạo cùng tôi. Tôi gần sa ngã, nỗi đau đớn vẫn ở trước mặt tôi, vì tôi sẽ xưng gian ác tôi ra. Tôi buồn rầu vì tội lỗi tôi nhưng kẻ thù nghịch tôi còn sống và mạnh Các kẻ ghét tôi vô cớ thì nhiều Còn những kẻ lấy giữ trả lành Cũng là cừu địch tôi Bởi vì tôi theo điều lành Đức Giê-hô-va ơi Xin chớ lìa bỏ tôi Đức Chúa Trời tôi ơi Xin chớ cách xa tôi Chúa ơi Chúa là sự cứu rỗi tôi Hãy mau mau đến tiếp trợ tôi Chương 21 Rồi đó Đức Chúa Giêsu lại hiện ra cùng môn đồ Ngài nơi gần biển Tiberias. Việc Ngài hiện ra như vậy. Simon Pierre, Thomas gọi là Didim, Nathanael nguyên ở thành Cana trong xứ Galilee, các con trai của CBD và hai người môn đồ khác nữa nhóm lại cùng nhau. Simon Pierre nói rằng, tôi đi đánh cá. Các người kia trả lời rằng, chúng tôi đi với anh. Các người ấy ra đi xuống thuyền nhưng trong đêm đó chẳng được chi hết. Đến sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Hỡi các con, không có chi ăn hết sao?" Thưa rằng: "Không." Ngài phán rằng: "Hãy thả lưới bên hữu thuyền thì các ngươi sẽ được." Vậy, các người ấy thả lưới xuống được nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên nữa. Môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu bèn nói với Phi-e-rơ rằng: ấy là Chúa. Khi Simon Peter đã nghe rằng ấy là Chúa, bèn lấy áo dài quấn mình vì đương ở trần và nhảy xuống nước. Các môn đồ khác đem thuyền trở lại, kéo tay lưới đầy cá vì cách bờ chỉ chừng 200 cu đê mà thôi. Lúc môn đồ đã lên bờ, thấy tại đó có lửa than ở trên để cá và có bánh. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đem cá các ngươi mới đánh được đó lại đây. Simon Fierro xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn lên bờ. Và dầu nhiều cá giường ấy, lưới vẫn không đứt. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lại mà ăn. Nhưng không một người môn đồ nào dám hỏi rằng, ngươi là ai, vì biết quả rằng ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu lại gần, lấy bánh cho môn đồ và cho luôn cá nữa. Ấy là lần thứ ba mà Đức Chúa Giêsu hiện ra cùng môn đồ Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-e-rơ rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-e-rơ thưa rằng: Lại Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài lại phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ thưa rằng, lại Chúa, phải Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giêsu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng, hỏi Simon, con Jonah, ngươi yêu ta chăng? Phi-e-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến ba lần ngươi yêu ta chăng? Người bạn thưa rằng, lại Chúa, Chúa biết hết mọi việc. Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Chúa Giêsu phán rằng, hãy chăn chiên ta. Quả thật, quả thật ta nói cùng ngươi, khi ngươi còn trẻ, ngươi tự mình thắt lưng lấy, muốn đi đâu thì đi. Nhưng khi ngươi già, sẽ giơ bàn tay ra, người khác thắt lưng cho và dẫn ngươi đi đến nơi mình không muốn. Ngài nói điều đó để chỉ về phi sẽ chết cách nào đặng sáng danh Đức Chúa Trời. Và sau khi đã phán như vậy, Ngài lại rằng, hãy theo ta. Phi-e-rơ xây lại, thấy môn đồ mà Đức Chúa Giêsu yêu đến sau mình, tức là người đương bữa ăn tối nghiêng mình trên ngực Đức Chúa Giêsu mà hỏi rằng, lại Chúa ai là kẻ phản Chúa? Khi thấy người đó, Phi-e-rơ hỏi Đức Chúa Giêsu rằng, lại Chúa, còn người này về sau sẽ ra thế nào? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi còn ngươi hãy theo ta vậy có tiếng đồn ra trong vòng các anh em rằng người môn đồ đó sẽ không chết nhưng đức chúa giêsu vốn chẳng phải nói rằng người đó sẽ không chết song nói rằng nếu ta muốn người cứ ở cho tới khi ta đến thì can hệ gì với ngươi đó thôi ấy chính là môn đồ đó làm chứng về những việc này và đã chép lấy chúng ta biết lời chứng của người là thật lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Giêsu đã làm. Ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách người ta chép vậy. Chương 38 Người cũng đóng bàn thờ về của lễ thiêu bằng cây suy tim hình vuông, bề dài 5 thước, bề ngang 5 thước và bề cao 3 thước. Người làm nơi bốn góc bàn thờ những sừng ló ra, bọc đồng rồi làm các đồ phụ tùng của bàn thờ bằng đồng chảo nhỏ vá ảng nĩa và bình hương lại làm một tấm rá bằng lưới đồng để dưới thành bàn thờ từ chân lên đến ngang giữa và đúc cái khoen cho bốn góc rá lưới đồng đặng xỏ đòn khiên đoạn chuốt đòn khiên bằng cây si tim và bọc đồng xỏ đòn vào khoen nơi hai bên bàn thờ đặng khiên bàn đi Người đóng bàn thờ bằng ván, trống bọng. Người dùng các tấm gương của mấy người đàn bà Hồ Việt nơi cửa hội mạc, chế ra một cái thùng và chân thùng bằng đồng. Người cũng làm hành lang, về phía nam mấy bức bố vi của hành lang bằng vải gai đậu mịn dài trăm thước, hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía bắc, cũng một trăm thước bố vi hai chục cây trụ và hai chục lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía tây, năm chục thước bố vi, mười cây trụ và mười lỗ trụ bằng đồng, đinh và nuông trụ bằng bạc. Về phía trước là phía đông, cũng năm chục thước, nghĩa là bên hữu của hành lang mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ. Bên tả cửa hành lang cũng mười lăm thước bố vi, ba cây trụ và ba lỗ trụ. Hết thải bố vi của hành lang ở chung quanh đều bằng vải gai đậu mịn. Các lỗ trụ bằng đồng, đinh nuông bằng bạc và đầu trụ bọc bạc. Hết thải trụ của hành lang đều nhờ có nuông bạc chắp với nhau. Tấm màn nơi cửa hành lang làm theo thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Bề dài hai chục thước, bề cao tùy theo bề khổ của vải năm thước đồng cỡ với bề cao của các bố vi chung quanh hành lang. Bốn cây trụ và bốn lỗ trụ bằng đồng, đinh, đồ bọc đầu trụ và những nuông đều bằng bạc. Các nọc của đền tạm và của hành lang chung quanh đều bằng đồng. Đây là sổ tổng cộng về đền tạm, là đền tạm chứng cớ theo lệnh truyền của Môi-se, biểu người Lê-vi làm ra, nhờ Ithama, con trai của thầy tế lễ cả Aaron cai quản. Beshalael, con trai Uri, cháu Hurơ thuộc về chi phái Juda, làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Và kẻ giúp người là Oholiab, con trai ahi sa Ahisamach, thuộc về chi phái Đan, làm thợ chạm. Kẻ bày vẽ, thợ theo thùa bằng chỉ tím, đỏ điều, đỏ sậm và bằng chỉ gai mịn. Hết thải vàng đã hiệp dùng vào các công việc nơi thánh, ấy là vàng dân, được 29 ta lân 730 siết lơ, theo siết lơ của nơi thánh. Bạc của mấy người hội chúng có kể sổ, tổng cộng được 100 ta lân 1775 siết lơ, theo siết lơ của nơi thánh. Hết thảy người nào có kể sổ từ 20 tuổi sắp lên, nghĩa là 603.550 người, mỗi người nộp nửa siết lơ theo siết lơ của nơi thánh. Vậy, phải một trăm ta lân bạc đặng đúc các lỗ trụ của nơi thánh và lỗ trụ màng. một trăm ta lân cho một trăm lỗ trụ, tức một ta lân vào mỗi lỗ trụ. Còn một ngàn bảy trăm bảy mươi lăm siết lơ dư lại thì dùng làm đinh trụ, bọc đầu trụ và lấy nuông chắp các trụ với nhau. Đồng đem dân cộng được bảy chục ta lân hai ngàn bốn trăm siết lơ. Họ dùng đồng đó làm lỗ trụ của cửa hội mạc bàn thờ bằng đồng, giá bằng đồng, các đồ phụ tùng của bàn thờ, các lỗ trụ của hành lang chung quanh, các lỗ trụ của cửa hành lang, các nọc của đền tạm và các nọc của hành lang chung quanh. Chương 39 Họ dùng chỉ màu tím, đỏ điều, đỏ sậm mà chế bộ áo định cho sự tế lễ trong nơi thánh và bộ áo thánh cho Aaron, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Vậy, họ chế ephod bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và vải gai đậu mịn. Họ căng vàng lá ra, cắt thành sợi chỉ mà xen cùng chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai mịn, chế thật cực xảo. Họ may hai đai vai ephod, đâu hai đầu dính lại. Đai để cột ephod phía ngoài làm nguyên miếng một y như công việc của ephod bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và bằng chỉ gai đậu mịn y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ khảm trong khuôn vàng các bích ngọc có khắc tên các chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Họ để các ngọc đó trên đai vai ephod đặng làm ngọc kỷ niệm về dân Israel y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế bản đeo ngực cực xảo như công việc ephod bằng kim tuyến chỉ tím đỏ điều đỏ sậm và chỉ gai đậu miệng. Bản đeo ngực may lót hình vuông, bề dài một em ban, bề ngang một em ban. Họ nhận bốn hàng ngọc. Hàng thứ nhất, ngọc mã não, ngọc hồng bích và ngọc lục bửu. Hàng thứ nhì, ngọc phỉ túy, ngọc lam bửu và ngọc kim cương. Hàng thứ ba, ngọc hồng bửu, ngọc bạch mã não và ngọc tử tinh. Hàng thứ tư, ngọc huỳnh bích, ngọc hồng mã não và bích ngọc. Các ngọc này đều khảm vàng. Số ngọc là 12, tùy theo số danh của các con trai Israel. Mỗi viên ngọc có khắc một tên trong 12 chi phái Israel như người ta khắc con dấu. Đoạn, trên bảng đeo ngực, họ chế các sợi chuyền bằng vàng ròng, đánh lại như hình dây. Cũng làm hai cái móc và hai cái khoanh bằng vàng, để hai khoanh nơi hai góc đầu bảng đeo ngực cùng cột hai sợi chuyền vàng vào hai khoanh đó, rồi chuyền hai đầu của hai sợi chuyền vào móc gài nơi đai vai ephod về phía trước ngực. Cũng làm hai khoanh vàng khác để vào hai góc đầu dưới của bản đeo ngực về phía trong ephod. Lại làm hai khoanh vàng khác nữa để nơi đầu dưới của hai đai vai ephod về phía trước ở trên đai gần chỗ giáp mối. Họ lấy một sợi dây màu tím cột hai cái khoanh có bản đeo ngược lại cùng hai cái khoanh ephod hầu cho nó dính với đai và đừng rớt khỏi ephod y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo dài của ephod bằng vải thường toàn màu tím, cổ để tròng đầu vào, ở về chính giữa áo như lỗ áo giáp, có viền chung quanh cho khỏi tét. Nơi trôn áo, thắt những trái lựu bằng chỉ xe mịn màu tím đỏ điều đỏ sậm lại làm chuông nhỏ bằng vàng ròng, gắn giữa hai trái lựu, vòng theo chung quanh trôn áo. Cứ một trái lựu kế một cái chuông nhỏ, vòng theo chung quanh trôn áo dùng để hầu việc, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng chế áo lá mặt trong bằng vải gai mịn dệt thường cho Aaron cùng các con trai người, luôn cái mũ, đồ trang sức của mũ và quần lót trong đều bằng vải gai đậu mịn, cùng cái đai bằng vải gai đậu mịn chỉ tím đỏ điều đỏ sậm có thêu y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ cũng dùng vàng lá rồng chế cái thẻ thánh khắc trên đó như người ta khắc con dấu rằng thánh cho Đức Giê-hô-va rồi lấy một sợi dây tím đặng cột để trên mũ y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Các công việc của đền tạm và hội mạc làm xong là như vậy dân Israel làm y như mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Họ đem đền tạm đến cho Môi-se, trại và các đồ phụ tùng của trại, nọc, ván, sàn ngang, trụ và lỗ trụ, bông da chiên được nhuộm đỏ, bông da cá nược và cái màng, hòm bản chứng và đòn khiên cùng nắp thi ân, bàn và đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết. Chân đèn bằng vàng ròng, thép đèn đã sắp sẵn, các đồ phụ tùng của chân đèn và dầu thắp, bàn thờ bằng vàng, dầu sức, hương liệu, tấm màn của cửa trại, bàn thờ bằng đồng và rá đồng, đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn thờ, thùng và chân thùng, các bố vi của hành lang, trụ, lỗ trụ, màn của cửa hành lang, dây, nọc, hết thảy đồ phụ tùng về việc tế lễ của đền tạm. Bộ áo lễ đặng hầu việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho Aaron thầy tế lễ cả và bộ áo của các con trai người để làm chức tế lễ dân Israel làm mọi việc này y như mạng lệnh của Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se. Môi-se xem các công việc làm, thấy họ đều làm y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đoạn Môi-se chúc phước cho họ. Chương 40 Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Ngày mùng 1 tháng Giêng, ngươi sẽ dựng đền tạm. Hãy để trong đó cái hòm bản chứng rồi lấy màn phủ lại. Cũng hãy đem bàn đến trưng bày các đồ trên bàn cho có thứ tự, cùng chân đèn và thắp các đèn. Cũng hãy để bàn thờ bằng vàng dùng sông hương trước hòm bản chứng, rồi sủ tấm màn nơi cửa đền tạm. Cũng hãy để bàn thờ về của lễ thiêu đằng trước cửa đền tạm và để cái thùng ở giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, rồi đổ nước vào, lại chừa hành lang chung quanh và sủ tấm màn nơi cửa hành lang. Đoạn, Ngươi hãy lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó Biệt riêng đền tạm và các đồ phụ tùng của đền tạm ra thánh Thì sẽ làm thánh vậy Cũng hãy sức dầu bàn thờ về của lễ thiêu Và các đồ phụ tùng của bàn thờ Rồi biệt riêng ra thánh Thì bàn thờ sẽ làm rất thánh Cũng hãy sức dầu cho thùng và chân thùng Biệt thùng riêng ra thánh Đoạn Hãy dẫn Aaron cùng các con trai người đến gần cửa hội mạc rồi tắm họ trong nước. Ngươi hãy mặc áo thánh cho Aaron, sức dầu và biệt người riêng ra thánh. Vậy, người sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy dẫn các con trai người đến gần, rồi mặc áo lá cho họ. Sức dầu cho, như ngươi đã sức dầu cho cha họ, thì họ sẽ làm chức tế lễ trước mặt ta. Sự sức dầu sẽ phong cho họ chức tế lễ mãi mãi trải qua các đời. Môi-se làm y như mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Đến ngày mùng 1 tháng Giêng về năm thứ hai thì đền tạm đã dựng. Môi-se dựng đền tạm để mấy lỗ trụ đóng ván, thả sàn ngang và dựng trụ. Người căng bông trên đền tạm rồi trải lá phủ bông lên trên y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Đoạn, người cũng lấy bản chứng để trong hòm, xỏ đòn khiên vào để nắp thi ân lên trên hòm. Người khiêng hòm vào đền tạm và treo màn để che chỗ chí thánh, phủ hòm bản chứng lại, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng để cái bàn trong hội mạc về phía bắc đền tạm ở ngoài bức màn, rồi sắp một hàng bánh ở trên trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để chân đèn trong hội mạc về phía nam đối diện cùng cái bàn người thắp đèn trước mặt Đức Giê-hô-va, y như lời Ngài đã phán dặn Môi-se. Để bàn thờ bằng vàng trước bức màn trong hội mạc. Trên đó người sông hương, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Người cũng sủ màn nơi cửa đền tạm. Đoạn, người để bàn thờ về của lễ thiêu nơi cửa đền tạm. Dân trên đó của lễ thiêu và của lễ chay, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Cũng để thùng về giữa khoảng hội mạc và bàn thờ, cùng đổ nước vào đặng tắm rửa. Môi-se, Aaron cùng các con trai của Aaron rửa tay và chân mình vào đó. Khi nào họ vào hội mạc và lại gần bàn thờ thì rửa mình, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se. Chung quanh đền tạm và bàn thờ, người cũng chừa hành lang và sủ màn nơi cửa hành lang. Ấy, Môi-se làm xong công việc là như vậy. Án mây bao phủ hội mạc và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm cho đến đổi mô se vào chẳng đặng, vì án mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Và trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào án mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi, còn nếu án mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào án mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Israel,